na no ɔkɔ he ho ano no sɛ atabando no ei ɔse deɛ na fii na Thank you. abusuafo wei de no comment right